sẽ chăm mẹ chiều Ini butet.

Yeah. anh đi rồi nhưng mà nhân tầm vương cho thà ta chỉ về tích và ta lô hiu phải bộ bắt ta đã mà luôn thấu nhìn nè vừa tu bé choáng chi và chọn chân hiu hai chú về đồ tiền là dài bữa tiền nè phải vừa bé khó đại nhìn là sao vừa hiu khơi đã nhìn sao à, quê cho lu à phê, ô nam bé quê sang à nhận xe cú đi quê sang kia na à, xe à cún tú ô bè nghe nhận xe bé quê sang à bé hú à rồi bữa liu bé phi hoa miền à miền à, rồi hú bé bé phi bé miền à miền rồi hú liu bé khi có yêu à. bé nà rồi hiu bé vừa hiu bé chọn á chia nà rồi hiu liu hai có có mấy đâu bé rồi bữa mình cho tiền vé bữa liu à, cho tiền là rồi hiu liu hai chỗ về đâu tiền là rồi bữa mình <coughs> yên tiền bắt chia to à liu giả liu 哥走路原来来有呗，眼睛接到啊，冰河里屋，冰河走路前啊，高高的走路明，接到呗，那睛啊走河里屋。em chỉ ngã chia to xe sơn tê xe mà mà hắn phiêu em chỉ chia to à sơn sơn à em xuân à chính à xuân ê chính mai chiều xuân chính xuân đây à mà chiều phẫu có có tông mà phiền mà cũng chiều cũng siêu chính mai chiều có có nam nhỏ tông phiếm ấy cũng nà chiều à cũng phô bạc có à cũng chính cũng on nam ô nam của ta cần xây cú đấy bây giờ có rằng là rằng à ba nhá nô chạy bây giờ à, rằng là ba nhá là chạy chạy xây hỏng chạy tàu chạy mê xe ba nhá hồng của sáng thế và à miền à họ sáng bé phi có miền à miền siêu giá siêu giá họ hình liu cả trang à thiên à rồi hiếu liu vừa lu cho là miền thiên xe rồi hiếu xe tổ xiêm tống ấy quân trắng à quân chỉ à cần xe กันนาเซเวิร์สางแสอ่อนหานามาอ่อนบาเพสาวแกนนาเจเอาเตาของเวแซ่ไปผ้าแซ่ต่อต่อคงลาจ้างนาเมียนาจ้างเชียหนาใส่เปหิวเยอะก็จ้าโลเชียหนา เียโอเลนามแลเียออนามาเตุเอลิโอกนาเซคุเอคุอายินาคุเอโอตังเลแกนเซนะคุเอสังอาเกยนไปพิญญานาเมียนคุอาโยอาโยแกงสังตังเอโย chỗ tụ kẻ thu na nhìn ya mấy nhắc ya ta đi na kẻ xóa nhìn nhìn nó ya chỗ ya nhìn cá dạ, dạ, dạ, cha nhìn nhìn bị con sống nhà nhận na giang vừa bẻ phá giảm đỏ siêu như hoa thảo yêu miên riêng